Nhẹ có thâu lời o lanh mùa Nhớ cha kia lìa chế Có Nhẹ có thâu lời o lanh mùa Nhớ cha kia lìa cho thâu Có Sẽ không bao xua lo cuộc sống nhau Chỉ mong có